Chào mừng bạn đã quay trở lại với Hồng Lê Thị ờ, Trong một vài cái video gần đây thì mình cũng có chia sẻ là mình có uh, tham gia một số các cái khóa học cá nhân uh, Kèm theo đó là các cái kiến thức mà mình đang tìm hiểu và học tập mỗi ngày À, những cái kiến thức này thì nó dựa trên cái sở thích cá nhân những cái um, uh, phần nội dung kiến thức mà mình muốn tìm hiểu trong cái thời điểm hiện tại và nó sẽ đi kèm với tiếng Nhật nên là mình sẽ cố gắng chắt lọc và chia sẻ lại cho các bạn những cái mà mình đã học được uh, mong rằng cái chuỗi video này sẽ tạo động lực cho các bạn để có thể học tập mỗi ngày cùng mình À, về một cái chủ đề mà các bạn đang yêu thích và nếu như cái sở thích của mình nó lại đang trùng hợp với lại à, cái uh, sở thích của các bạn thì thực sự mình rất là vui nếu như mà những cái video này nó sẽ có ích để giúp cho các bạn có thể uh, có thêm nhiều niềm vui mới để mà có thêm được những cái sự hứng thú mới để mà cùng học tập với mình nhé thì cái nội dung chia sẻ của bài ngày hôm nay ấy, thì mình muốn lại chia sẻ với các bạn một cái thông điệp mà mình cũng nhận được từ cái khóa học về <laughs> thiền uh, của thầy uh, Nguyễn Mạnh Hùng. Uh, cái câu nói này uh, trong uh, tiếng Việt ý, thì sẽ là uh, chúng ta tạo nên cuộc sống từ những cái điều nhận được nhưng chỉ thật sự làm nên cuộc đời bằng chính những điều đã cho đi và cái thông điệp này uh, nó thực sự là nó nó đang khiến cho mình cũng có nhiều những cái băn khoăn và chăn trở và suy nghĩ để mà có thể hướng tới nó một cách trọn vẹn nhất à, tiếng nhật của nó thì mình tra ở trên mạng ấy, thì nó chính là watashi tachi wa etamono de seike o tatete imasu watashi tachi wa 与えるものによって人生を作ります。Thì ở đây mình bắt gặp trong cái câu này à, ba à, cái từ mà mình muốn à, đúc rút lại đó là se kế tateru. Từ này thì dùng trong rất là nhiều rồi à, trong văn bản báo chí hoặc là các cái à, phần ôn thi từ vựng N2 của các bạn nó là chính là kiếm kế sinh nhai này làm ăn có là mình làm ra tiền mình à, à, mưu sinh mình tạo dựng nên cái cuộc sống mình à, thì nó là CKO ta tế đựng à, còn cái E tạng mono thì là những cái thứ mà mình nhận được rồi đúng không? E rự là nhận được Ờ, những cái thứ mà mình có được ví dụ như là ờ, mình được ai cho tiền này mình ờ, làm việc và được lương này đúng không thì những cái đấy là những cái thứ mà mình nhận được còn cái từ atai được mono là những cái thứ mà mình cho đi thì ở đây mình sẽ bắt gặp cái cấu trúc ngữ pháp là gì đưa cho ai đó cái gì thì hãy dùng là maru maru ni atai được là mình đưa cái gì đó cho ai đúng không thì là mình mình trao cái gì đó cho ai thì nó dùng trong cái trường hợp này và cái câu tiếng Nhật này của mình sẽ là gì đây? Chúng ta thì đang đang kiếm kế sinh nhai hay chúng ta đang sinh sống, chúng ta đang làm ăn, chúng ta đang mưu sinh, chúng ta đang kiếm ra tiền, à, chúng ta đang tạo dựng cái cuộc sống của mình à, từ những cái thứ mà mono đệ bằng những cái thứ mà mà mình đạt được à, nhưng mà làm sao chúng ta thì lại chỉ có thể tạo ra được cái zin xe tạo ra được một cái cuộc đời cái cuộc sống ấy, cái từ cuộc đời bản chất ở trong tiếng việt thì nó đã khác nhau rồi ạ cuộc đời thì nó mang tính chất rất là uh, lớn lao và to lớn đúng không thì là ý nghĩa cuộc đời rồi à, cuộc đời của mình đến đời này để làm gì đúng không còn CK ở đây nó chỉ là những cái mà à, mưu sinh những cái tiền bạc những cái à, làm ăn của mình à, cái số tiền mà mình có được à, thông qua cái việc học tập rồi làm việc đúng không còn cái cuộc đời của mình ấy thì chỉ được tạo nên bằng bằng níu tệ níu tệ ở đây nó chính là một cái để nhấn mạnh đúng không bằng bằng những cái thứ mà mình cho đi và đây là một cái câu nói mà uh, thực sự là để mà làm được nó cũng là một cái ấy, ờ, điều mà rất là khó khăn uh, và để mà có thể trọn vẹn làm được hết nó ấy, thì um, cũng cần phải có một cái sự nỗ lực rất là lớn và mình mong rằng là nó sẽ có thêm nguồn cảm hứng cho các bạn trong cái buổi ngày hôm nay à, và các bạn đã học được ba cái từ mà mình đã à, tổng hợp lại đây à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ra